Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay Tiên sẽ quay trở lại với một video mới Và video này sẽ là một video Shopee Ho Những cái sản phẩm Shopee Ho mà Tiên đã tậu được dưới 200 ngàn Và rất là nhiều các bạn đã mua sản phẩm này Có nghĩa là high rating của Shopee mà chỉ dưới 200 ngàn thôi Skincare có, makeup có, haircare có Cho nên là bây giờ ngày hôm nay Tiên sẽ giới thiệu những cái sản phẩm này đến cho mọi người để mọi người tham khảo nha Ok, bắt đầu với video thôi Let's go so sensitive. I don't know if I love you. I don't know if I hate you. Baby, it's time to. Rồi đầu tiên thì tiên có một cái sản phẩm này từ nhà Mamondu. Mamondu đây là một cái sản phẩm pore clean stick. Đây là một cái sản phẩm dành cho các bạn có nhiều mụn đầu đen ở trên này nè mọi người thì à, và có những cái lỗ chân lông nó to thì giúp uh, remove được cái excess sebum là những cái bã thừa ở trên mũi cũng như là minimize là làm nhỏ lỗ chân lông thì tiên chưa bao giờ thử qua những cái sản phẩm nào giống vậy cả và hôm nay là lần đầu tiên và tiên cũng không có biết tiên nghe rất là nhiều mix review về sản phẩm này nhưng mà ở trên shopee thì được đánh giá khá là ổn ok bây giờ thì tiên sẽ um, bắt đầu thử cái sản phẩm này đây là bên trong nha mọi người bên trong thì nó sẽ nhìn như thế này đây đó bây giờ thì tiên xem mở ra thử ok thì bên trong uhm, mùi trà xanh rất là thơm mọi người mùi trà cộng mùi hoa nữa thơm lắm ờ đây là một cái loại hoa đây bên trong nó nhìn như thế này đây đó bên trong thì nó sẽ nhìn như thế này rồi giờ thì tiên sẽ thử xem là nó có Thật sự thì lần đầu xài cũng không biết là nó sẽ như thế nào nữa Tiên hơi khó mà đưa review lần đầu về cái này luôn á Direction Khi mà lau sau khi rửa mặt, ok Tiên đã rửa mặt rồi T-zone, chin area là phòng vùng cằm Vùng mũi và vùng đặc biệt là vùng chữ T Sau khi mà các bạn sử dụng cái này Thì các bạn sẽ rửa lại bằng nước ấm Bây giờ Tiên sẽ rửa và sẽ cho các bạn final result Tiên nghĩ gì về sản phẩm này nha Ok thì Tiên đã re giống như là Tiên đã rửa lại bằng nước và cũng như là apply một cái cái lớp dưỡng ẩm rồi thì uh, Tiên không biết nữa mọi người, Tiên không biết là nó nó nó có nó có thật sự nhỏ lỗ chân lông hay không tại vì hiện tại Tiên thấy nó cũng không có khác gì lúc mà trước khi Tiên sử dụng nhưng mà tiên nghĩ là sản phẩm này nó sẽ build up on time có nghĩa là sẽ sử dụng một thời gian dài tầm một tháng thì maybe các bạn thấy được result nhưng mà hiện tại thì tiên chưa cho nên là nếu mà một tháng sau tiên có sử dụng mà tiên thấy nó thật sự hiệu quả thì tiên sẽ recommend cho mọi người nha rồi tiếp theo ở đây thì tiên có hai cái son hai cái son được rất là hai recommend sao rất là cao ở trên uh, Shopee luôn uh, Tiên sẽ search cho mọi người xem một cây son là của Merzi um, Tiên mua với giá là 159 ngàn là rẻ ở trên Shopee à, Và đây được đánh giá là 5 sao luôn và đã bán được 12.600 cây Tiếp theo là một cây son đến từ nhà BBA à, đây cũng là một cây <laughs> son mà rất là high rating ở trên shopee luôn thì cây này tiên mua với giá cây này là cây velvet lip tint đúng không 2000 years later. Thì Tiên cũng nhớ là Tiên mua với giá là tầm một trăm mấy luôn á mọi người. Đây. Nó sẽ nhìn như thế này. Đây là cây của BBA. Và đây là cây của Merzi thì tiên mua thấy cây này cũng với giá là 100 mấy thôi mà tiên thấy là nó bán khá là chạy ở trên shopee à, lượng bán của nó là 40 <laughs> dòng lượt bán với giá là 150 ngàn rất là rẻ luôn thì bây giờ tiên sẽ swatch thử mà trước khi swatch thì chắc là tiên make up một chút để ờ, nó phù hợp để swatch hơn ờ, và nhìn nó sẽ đẹp hơn tổng thể make up lúc nha Ok, thì Tiên đã make up một chút xíu rồi để um, bây giờ sẽ swatch hai cái màu son này uh, cho mọi người xem nha uh, Đầu tiên thì Tiên sẽ swatch thử cây Merzy, Thì cây này Tiên đã nghe nói rất rất là nhiều ở trên đây thì Tiên sẽ mở ra cho mọi người xem cái texture của nó như thế nào Đây là cái đầu son nha mọi người Bây giờ Tiên sẽ swatch ở đây thử trước Đây, nó là dạng velvet nha mọi người Khá là nhung Dạ Tiên sẽ đánh lên môi nhà Để xem xem là nó có như mọi người đồn hay không nhỉ Tiên thì rất uh, thích những cái loại um, son mà có texture như thế này Cho nên là Tiên mong là nó sẽ không phụ lòng Tiên à. Son lên màu rất là chuẩn à, Nó không có bị khô Mùi khá là thơm Và đây là cũng là một cái màu Tiên khá là thích Nói chung là ok đó mọi người lượt mua nhiều như vậy thì Tiên cũng hiểu với cái giá một trăm mấy thì rất rất là recommend mọi người nha ừ. Bây giờ sẽ tính đến màu son thứ hai tiên sẽ mua cái này Màu son thứ hai là màu son cũng tương tự cái Merzi Nhưng mà nó hướng màu đỏ nâu nhiều hơn Còn cái kia thì hướng cam nhiều hơn Đây, cái màu mà Tiên sử dụng Màu này là màu 24 nha mọi người còn Mersey hồi nãy là màu M9 Giờ tôi thử nha Chất son thì nó khô hơn cái Mersey hồi nãy Nó nghiêng về matte nhiều hơn Còn Mersey thì Tiên thấy là nó nghiêng về nhung nhiều hơn uh, theo tiên personally thì tiên lại thích cái cây Mersey hơn tại vì cái cây này thì nó nó hơi khô so với môi của tiên nhưng mà đối với một trăm rưỡi thì um, khá là ok tại vì môi tiên hôm nay hơi khô cho nên là khi mà swatch lên nó sẽ hơi bị bong chóc một chút mà cái Mersey hồi nãy thì nó sẽ không bong chóc bằng cái này mà cái cây sau này nó hơi mùi nha mọi người do vô nó hơi mùi á mọi người có nghĩa là khi mà tiên đánh lên rồi cái cái vị nó giống như là nó hơi mùi chút nhưng mà cái này thì nó sẽ cái mercy thì nó ổn hơn còn cái bbr thì nó hơi mùi giống như hôm bữa tiên cũng đánh một cái cây um, mới của black rouge nó cũng rất là mùi tiên tiên bị dính những cái son mà mà nó mùi á mọi người tiên không biết tại sao nữa black rouge cái Velvet velveteen thì rất rất là đẹp nhưng mà cái dòng son vừa mới đây là tiên không nhớ là cái nào à như cái nắp bằng kim tuyến á hôm trước tiên có thử thì tiên đánh vô trời ơi mùi sợ luôn nói chung là ai mà bị dính mùi những cái cây son mùi hoặc là những cái gì mỹ phẩm mà có mùi quá nồng nặc về kiểu cái mùi hương á tiên rất là khó chịu cho nên là ai à, giống tiên thì comment below cho tiên biết tiếp theo và là cái mà nhân vật chính của ngày hôm nay đây thì uh, tiên đã muốn mua cái sản phẩm này từ rất là lâu rồi thật sự rất lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay mới uh, mới quyết định là làm một cái video Shopee ho um, những cái sản phẩm mà được high rating ở trên um, trên trên Shopee và mua luôn cái sản phẩm này Tiên định làm một cái video nhuộm tóc riêng mà Tiên nghĩ nếu mà làm một video nhuộm tóc riêng thì nó hơi bị chán cho nên là thôi ngày hôm nay Tiên sẽ kết hợp chung với những cái sản phẩm bán chạy ở trên Shopee thì cái sản phẩm này Tiên mua với giá Tiên không nhớ Tiên nhớ không nhầm là 190 ngàn thôi mọi người có nghĩa là những cái sản phẩm ngày hôm nay Tiên mua là đều dưới 200 ngàn cả và title của video này cũng, cũng các bạn cũng đã thấy là những cái sản phẩm trên Shopee dưới 200 ngàn thì ngày hôm nay Tiên sẽ nhuộm tóc cho mọi người xem theo cái video mà uh, Tiên vừa mới up lúc mà Tiên đi học Mỹ thì các bạn thấy bộ tóc đen của Tiên thì các bạn nói rất là nhiều các bạn kêu chị ơi chị nhuộm lại màu đen đi chị ơi màu đen đẹp quá đẹp quá ok thì hôm nay đã rất lâu rồi cũng phải uh, ờ, 3 năm rồi tiên mới sẽ nhuộm lại màu đen các bạn sẽ thấy tóc tiên bây giờ là nó là màu màu nâu ở trên này thì nó bọc cái rút đen rồi nhưng mà ở dưới đây thì nó vẫn là màu nâu cho nên là uh, bây giờ thì tiên sẽ nhuộm tóc ở nhà tại vì mình dịch mà đi nhuộm thì ai nhuộm cho mình mọi người cho nên bây giờ em sẽ nhuộm cho quý vị xem nha quý vị ơi Đây nha Bây giờ Tiên sẽ đọc hướng dẫn nha Trời ơi Tiên dở nhuộm cái này lắm Thật sự là hồi xưa bên Mỹ Tiên toàn nhuộm ở nhà thôi Nhưng nhuộm tóc chính của Tiên đó chính là Sen Sen nhuộm tóc rất rất là đẹp cho nên là khi nào mà tiên nhuộm tóc thì tiên cũng nhờ sen cả các bạn sẽ thấy những cái tấm hình sen nhuộm tóc cho tiên thật sự rất đẹp hồi đó tóc tiên blonde luôn rồi xong sen làm ombre cũng được luôn sen là highlight cũng được luôn sen làm tóc rất là ok là nên là bây giờ tiên sẽ đây mở cái quyển này ra là bắt đầu hướng dẫn sử dụng nha mọi người mọi người rồi đeo găng tay vô găng tay cái là cái chùm đầu đúng không mọi người cái chùm vô đúng không à đây đây găng tay đây hay quá cái này làm sao bỏ ra vậy hả không ta sự hồi nãy có nói mẹ thì mẹ kêu là nếu mà cần thì mẹ nhuộm cho cái này đeo trước hơn sau mọi người vậy anh làm chú chứ mình sau chứ đây đây đây đây đây đây vậy nè đúng không đúng rồi đó như vậy thắt cái đi rồi Rồi Mixing solutions Prepare preparation for dyeing hair nó cho mình một cái lượt một cái này và hai cái nhuộm này thì mình sẽ mix hai cái nhuộm này vào cái bịch này trước sau đó thì mình sẽ trộn lên và sau khi mà nhuộm tóc thì các bạn sẽ sử dụng cái này và mình có bao tay nữa để cho không có bị dơ này giống như đọc báo quá khổ ghê quá là khó mình thường không chưa bao giờ nhuộm tự nhuộm luôn mọi người The color mix slowly changed to another color. The color mixture will result hair different. The hair Few inches later. Oh my god, are you ready? Let's go! Let's do it. Bây giờ, à mọi người có cái này mọi người chọt vô để ra được cái... À. Rồi, xong mọi người đổ vô này. Hết luôn nha mọi người. Full luôn nha. Đây, giờ Tiên sẽ mix. Tiên nghĩ là sẽ thành công. Tiên mong là vậy thứ rồi đóng vô tiếp theo là tới cái này mọi người cho vô luôn rồi trộn lại đây cho cái này vô luôn đó rồi sẽ trộn vô nha mọi người rồi tiên sẽ lấy cái chổi này trút trút trút trút rồi tiên trộn lên mix mix mix xong là mình ok mình cho lên tóc nha quý vị cho lên tóc nha quý vị ừ section hair trước đã rồi <laughs> chết rồi lỡ không ra sao mọi người sợ quá không khoan ờ. khoan khoan quên đeo găng tay quý vị ơi từ từ từ từ rồi quan trọng mà quên luôn á mọi người chết rồi nó dính vô tay rồi chết tôi chết tôi I don't like rồi sao mọi người Khổ quá Đầu tiên sẽ đi vô bồn tắm để cho nó mix hết cái này nha ờ. Hai mọi người Sau một công cuộc thì Tiên <laughs> đã nhuộm một đêm Bây giờ Tiên sẽ đợi trong vòng ờ, bao nhiêu nhỉ? Tầm uh, ờ, 20 đến 30 phút sau đó thì tiên sẽ gội đầu nha và sẽ cho mọi người xem resort thành công rồi tiên rất là vui à, à, thì bây giờ tiên đã có mái tóc đen sau 3 năm thì uh, bây giờ sẽ để lại tóc đen trong thời gian uh, sắp tới thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video Shopee Ho những cái sản phẩm dưới 200 ngàn mà tiên mua thành công như thế này cảm ơn mọi người rất là nhiều và nếu mọi người có những suggest gì trong video sắp tới thì comment cho tiên biết nha cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo bye bye I'm